Hi, xin chào tất cả anh em, chào mừng các em đã quay trở lại với kênh Hoàng Giang Crypto Và mình là Hoàng Giang đến từ Hoàng Sơn Co Và trong video ngày hôm nay, Hoàng Giang Crypto sẽ chia sẻ cũng như review cho anh em một dự án có tên là Metaseed nha Và dự án này chúng ta sẽ dựa trên vũ trụ là Metaverse anh em ạ Đó Và đường link uh, truy cập vào nền tảng cũng như là whitelist danh sách trắng mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ hành uh, nước vào vòng uh, trang chủ website của dự án có tên là Metaseed này ha thì em quan sát này ở đây chúng ta có thể đăng ký tài khoản nha đấy anh em à, đăng ký cho cây giới thiệu và cây bang hội này tức là ở trong à, nền tảng này chúng ta sẽ có hai loại cây để có thể kiếm tiền nha là cây giới thiệu và cây bang hội. đó ok chúng ta sẽ quay trở lại này tiếp theo này thì em quan sát này ở đây chúng ta sẽ có các hạt giống này và mỗi hạt giống thì chúng ta sẽ có một level cấp độ khác nhau ha sẽ có từ cấp 1 cho đến cấp 7 em ạ đối với cấp 1 ấy, thì chúng ta sẽ cần chi phí là 0,0625 ETH nha tức là Ethereum đấy và hiện tại thì một Ethereum thì tương đương với tầm khoảng 72 triệu Việt Nam nha. Ở đây thì ờ, đối với cây cấp độ 1 ấy, chúng ta sẽ cần 0,0625 ETH, tức là chúng ta sẽ cần tầm khoảng 4 triệu rưỡi nha. Đó rồi ờ, cây cấp 2 thì sẽ cần chi phí gấp đôi, tức là cần tầm 9 triệu. Cây cấp 3 thì sẽ là 18, cây cấp 4 thì sẽ là 36 triệu anh em nha. Đó rồi cây cấp 5 sẽ là 72 triệu này. Tương tự thế là cây cấp 6 sẽ là 72 nhân với 2 lên nha tiếp theo cuối cùng là cây cấp độ 7 thì chúng ta sẽ cần là 72 nhân được 4 đó rồi tiếp theo này thì em có thể đọc này Mỗi cấp độ metasit phát triển mạnh hơn và mang lại sự giàu có hơn Các chi nhánh của metasit hoạt động độc lập với nhau Tạo thành nhiều bang hội có sức mạnh khác nhau anh em nha Khi kẻ mạnh giúp đỡ kẻ yếu này, mạng lưới trở lên mạnh mẽ hơn Những hạt giống mới sẽ phát triển sau mỗi lần giới thiệu Cả trong nghịch đảo và thực tế bằng cách tích lũy metasit Một người sẽ nhận được metalen trong Metaseedverse anh em nha Xã hội dành cho NFT với cơ chế giới thiệu mới, nó cho thấy các khả năng giữa hợp đồng thông minh giới thiệu, phi tập trung và giao thức ERC1155 anh em nhé là người đầu tiên triển khai NFT trong hợp đồng thông minh giới thiệu các tính năng mới khác bao gồm kho bạc với 100% tiền thu được từ việc bán NFT để đảm bảo giá sàn, hoán đổi và nâng cấp NFT anh em nha. Cũng như là 100% trong suất, 100% trên chuỗi cũng như là 100% trong mạng, không NFT trong số dư hợp đồng anh em nha. Kéo xuống tiếp này thì ở đây sẽ có kim loại này, yêu cầu bồi thường 15.000 bưu kiện Betaland trong MetaShipverse. Đó, 3.000 gói Betaland ngẫu nhiên sẽ được thưởng cho những người chiến thắng trong bảng Spark. Đó, anh em thể học nha. Kéo xuống tiếp nữa thì ở đây sẽ có đặc trưng nha. Là đây chúng ta sẽ trồng cây này. Mỗi MetaShip được mua sẽ trồng một cây ngoài đời thực anh em nha. Đó, đây là một dự án cực kỳ nghĩa luôn anh em ạ. Tiếp theo này là ngân cố này, 100% số tiền thu được từ việc bán NFT được giữ dưới dạng thanh khoản trong kho bạc để đảm bảo giá sàn NFT. Và cuối cùng là hệ thống 3 phần tử cây giới thiệu, cây băng hội và cây kim loại anh em ạ kéo xuống tiếp nữa thì ở đây sẽ có video ờ, giới thiệu nhá làm thế nào để bắt đầu kiếm tiền này đó rồi anh em quan sát này ở đây sẽ có máy tính phần thưởng tức là anh em mua bao nhiêu cây thì sẽ tính tiền tính ETH tường luôn nha đó mua một cây thì chúng ta sẽ cần 0,0625 này và sau một chu kỳ thì chúng ta sẽ kiếm được là 0,1875 ETH luôn anh em nha cực kỳ ngon luôn dụ hai cây đó thì uh, sẽ có giá ETH tương ứng này rồi ba cây bốn cây năm cây cũng như là cuối cùng là bảy cây anh em ạ kéo xuống tiếp nữa này thì ở đây sẽ có trang tổng quan thân thiện với người dùng nha tức là giao diện cực kỳ thân thiện và dễ sử dụng đây anh em ạ kéo xuống tiếp nữa sẽ là lộ trình đốt map anh em nha tháng 3 năm 2022 này Metasit NFT whitelist bán trước và bán công khai ở trại kho bạc cũng như là ra mắt hệ thống phần thưởng cấp 3 anh em nha đến tháng 4 năm 2022 thì sẽ là học bổng bang hội cũng như là nền tảng đóng góp của cộng đồng này rồi chiến dịch quảng cáo anh em nha tiêu nữa là tháng 5 năm 2022 thì sẽ là bán mã thông báo Metasit rồi sự hình thành à, DAO này tiếp theo nữa là quý 3 này thì sẽ là đấu giá Metaland Hà Lan rồi quý 4 sẽ là khởi chạy MetaShift ảo anh em ạ kéo xuống tiếp nữa này thì ở đây sẽ có cộng đồng nền tảng mạng xã hội của dự án Metaseed này ha tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em là white paper tức là sách trắng ha thì ở đây sẽ có giải thích Metaseed là gì này đó metasip là một cộng đồng mạng tiền điện tử phi tập trung toàn cầu hoạt động trong không gian NFT cho phép người dùng xây dựng doanh nghiệp trực tuyến của riêng họ Công nghệ độc đáo này trong Ethereum cho phép người dùng tạo nhóm của riêng họ và kiếm thu nhập thụ động với các điều khoản hoàn toàn minh bạch và không có hạn chế anh em nha. Ở đây sẽ có phi tập trung này, rồi an toàn, này, rủi ro ha. Tiếp theo là tính năng của Metaseed này. Thì ở đây sẽ có hệ thống 3 phần thưởng, ngân cố, trồng cây này. Anh em thể truy cập vào tìm thêm nha. Tiếp nữa là cách hoạt động của Metaseed thì ở đây có Metaseed NFT này. Đó thì Metaseed NFT là gì này? Cung cấp NFT Metaseed này, rồi token nha đó tiếp nữa là chương trình phần thưởng cấp 3 này thì ở đây sẽ có hai chương trình là cây giới thiệu và cây bằng hộ đó rồi lưu ý này cây giới thiệu thì sao thì đây sẽ có các ví dụ nha hình ảnh minh họa luôn rồi Gucci này đó sẽ có lưu ý và ví dụ luôn nâng cấp ha lời khuyên này lưu ý này tái chế này recycle là một phần quan trọng của chương trình metasit này lan tỏa điều kiện để có thêm cao cấp này điều kiện để có thêm junior skill lover này rồi tiếp theo nữa là metaland anh em nha tức là đất đấy nền tảng metasit cũng đang phát triển metasit vớt này dự kiến ra mắt vào quý 4 năm 2022 tiếp nữa là lộ trình này roadmap đấy quý 1 này tháng 4 này quý 3 này, rồi quý 4 ha học hỏi này bắt đầu này cách cài đặt MetaMask Desktop Wallet này, rồi cách mua Ethereum, cách khoán đổi lấy ETH, cách mua lấy FT Metaseed nha, cách đăng ký với Metaseed làm thế nào để đổi lấy Metaseed cũng như là cách khoán đổi và nâng cấp này. Ok, tiếp theo là câu hỏi thường gặp thì sẽ có Metaseed là gì, Metaseed đang sử dụng blockchain nào, NFT là gì này, rồi Metaseed NFT là gì, khi nào tôi có thể mua Metaseed, giá của Metaseed NFT này anh em ạ, tổng cộng có bao nhiêu này, đáng tin cậy không này, to bạc là gì ha đó ok thì tất cả hai đường link này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha tiếp theo này đây chính là twitter của dự án nhá đó metasit này hiện tại đang có gần 500 follow anh em ạ tiếp nữa là nhóm telegram ha đang có gần 500 thành viên rồi anh em ạ ok anh em có thể truy cập vào nhóm để giao lưu với những người chơi khác và được admin hỗ trợ nhanh nhất và tốt nhất cho anh em ha ok tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em cách chúng ta có thể mua metasit nha anh em quan sát góc phải trên cùng này anh em nhấn vào đăng nhập cho mình ha kế tiếp ở bước này thì em sẽ tiến hành kết nối với ví metamask hoặc ví uh, wallet collect này tức là ví chơi wallet đấy ở đây thì em sẽ tiến hành truy cập vào app metamask hoặc là trên trình duyệt chrome ấy đó sau đó anh em vào mục trình duyệt anh em nhập trang web metaseed live này vào đó sau đó anh em sẽ tiến hành dùng số tiền ở trong ví metamask của anh em để có thể mua được metaseed kia ha